Rồi hello anh em nhé. Quay lại của kênh của bên cơ sở ha hắc Game Bầu Cua 2021-2022 của bên cơ sở Lộc Phát Tài Đó thì hôm nay thì bên cơ sở mình Tiếp tục cũng làm một số video cho anh em chơi ha Để anh em à, tham khảo chơi năm 2022 này Thì à, nguyên lý của một cái video mình đưa lên cho anh em Mình sẽ nói về cho anh em về cách chơi game hắc bầu cua tài xỉu sóc đĩa ha đó, trên tất cả các loại set play hiện nay đó, anh em chơi trên điện thoại ha Android ví dụ như là Samsung Oppo hay là bất kể cái máy nào nha tùy đó à, anh em không đây là mi sao nè đó hãng gì cũng được các anh em chỉ cần à, mở màn hình lên là là chơi thôi nha anh em đó để mình mở màn hình lên là mình sẽ test cho anh em <clears throat> rồi đây đây để mình thoát ra đây trước mắt anh em là một cái bản gọi là tài xỉu anh em nhé mình sẽ giới thiệu cho anh em về một bản tài xỉu ha đó. thì bây giờ mình sẽ vào sát play đi mình thoát ra đó thì bất kể cái máy Android thì phải vào sát play anh em nhé để anh em có thể tải được ứng dụng bất kể ứng dụng về game bầu cua tài xỉu sóc đĩa đó thì vào sát play anh em chỉ cần ví dụ như anh em đang chơi ha ví dụ như anh em chơi trên máy người ta thì anh em phải biết được người ta đang chơi về cái cái, cái gọi là ứng dụng game gì ha ví dụ như bây giờ anh em muốn chơi là về tài xỉu 2021 đi đó nó sẽ lên rất nhiều loại tài xỉu để anh em lựa chọn để chơi đó thì cái nguyên lý cách chơi là như thế nào và làm sao để anh em có thể chơi về bộ môn tài xỉu ha trên điện thoại này một cách hoàn toàn khi các anh em làm cái cũng được mà làm tay em cũng được đi đánh săn người ta cũng được thì anh em hãy xem hết video này nha đó thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái tài xỉu 2021 nha đó thì trên này rất chi là nhiều bất kể cái game nào cũng được anh em không phải là một cái game này đâu đó nhưng mà mình làm video thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một từng sản phẩm một ha đó thì anh em chỉ cần tải về cái tài xỉu 2021 này ha hoặc là săn chơi của ta đang chơi một cái tài xỉu 2021 này thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo đó thì mình sẽ có những cái quy luật để anh em chơi còn nếu như anh em muốn làm tay cái vừa làm cái vừa làm tay em trên cái điện thoại của anh em đó thì anh em cũng liên hệ mình nha đó thì bây giờ mình đã tải được về cái tài xỉu 2021 trên cái điện thoại rồi để mình làm video cho anh em thì mình sẽ thoát ra ha đó mình sẽ lướt qua và mình sẽ mở lên cho anh em đó thì mở lên nó sẽ có giao diện như thế nào đó thì mình sẽ để cho màn hình anh đây để anh em cảm nhận nha đó, nó có nhạc anh em nha nhưng mà khi mà mình làm video thì nó nó sẽ không có nhạc cho anh em để mình nói chuyện để anh em có thể nghe được rõ hơn ha dễ hiểu hơn rồi các anh em cứ bấm vào chơi thôi thì nó có sẽ có hai nguyên lý để anh em chơi về cái tài xỉu uh, hack game trên uh, trên chiếc điện thoại này anh em nhé thứ nhất cái này làm tem máy của anh em nhưng mà anh em làm tem nha để người ta đánh à để người ta sóc mình đánh thì bây giờ nếu như ha các anh em đánh thì sẽ có cách hack để các anh em đánh ví dụ như giờ mình sóc đây một chén đây rồi như cái này thì mình quấn về xỉu nha đó sẽ rồi xỉu ha đó tiếp tục sóc này rồi tiếp tục mình đến về xỉu luôn đó anh em xem thì xem hết video nha rồi sóc tiếp rồi như cái này quấn về tài sóc mở tài tiếp nha sóc rồi như cái chén này quấn về xỉu ha ok không rồi tiếp tục sóc này đó các anh em nhìn kỹ nha rồi mình sóc xong mình mở này mở khi cái mở thì tất tay cái chén này luôn quấn về xỉu cho mình đó tiếp tục này sóc này rồi bao nhiêu tiền quất hết vừa xỉu cho mình ha đó đó là cái cái gọi là cái ờ, công thức để anh em có thể đánh về tay em đó đánh trên điện thoại của anh em nhưng mà anh em đánh tay em nha còn nếu như các anh em làm cái á, thì sẽ có những cái công thức để anh em làm cái để né đi nếu người ta quýnh tài mình sẽ mở xỉu quýnh xỉu mình sẽ mình mở tài đó thì nó có, có cách là anh em làm cái và làm tay em nha đó thì bây giờ mình sẽ lấy điện thoại lên và mình cài chế độ để làm cái nhé tại vì sao mình không có thể nào chỉ được tại vì nó là gọi là để anh em chơi còn nhiều anh em nữa ha các anh em biết hết rồi đôi khi nó dở đi đúng không anh em đó anh em chỉ cần liên hệ mình thì bất kể cái gì mình cũng thể tư vấn cho anh em được đó anh em ờ, nhớ nhé rồi xong rồi mình đã chuyển qua chế độ để có thể làm cái rồi anh em nha đó thì cái cách làm cái ví dụ như bây giờ ha mình sóc lên đó đóng lại sóc lên đóng lại nếu như người ta quấn về mặt tài nhiều ha như cái chén này quấn về mặt tài nhiều thì anh em mở cho mình xỉu nhé đó thì mình, thì mình sẽ mở xỉu cho anh em nè đúng không tiếp nè sóc nè mình sẽ làm vài cây để về cái mặt đó để anh em có thể cảm nhận được ha đó tao quấn tài tiếp mở xỉu tiếp đúng không quấn tài nữa sóc này nếu như quýnh tất tay về tài đúng không mở xỉu nè ăn đứt đúng không anh em đó sóc nè đó người ta quýnh về tài mở xỉu tiếp đúng không tài xỉu tiếp theo như cái game này nếu như mà anh em làm cái á, tổng quýnh ngàn tài mình mở ngàn xỉu đúng không đó bây giờ sóc nè rồi giờ tôi quýnh xỉu đúng không mình mở mặt tài đó cái này thấy không xỉu tiếp mở mặt tài đúng không lắc người ta muốn xỉu mở tài đẩy thì cái nguyên lý của nó chỉ gọi là né thôi anh em không né đi né đi ví dụ như các em cân tiền ra nó hai mặt ha anh em cân tiền cảm thấy bên nào nhiều anh em có lời thì anh em mở còn em bên nào mà ví dụ cảm thấy uh, bao nhiêu tách tay thì em mở những cái chén đó thì có nghĩa là làm cái là anh em có thể né được né tránh được những những, nhà người ta muốn lớn anh em nha đó thì cái game này á, gọi là game tài xỉu ha bạn h còn nếu như anh em chơi quy luật á, trên tất cả các sân người ta sẽ có những có quy luật bất kể cái game nào thì anh em cứ alo cho mình ha mình sẽ để cái máy này qua đây qua số điện thoại 0786 0124 nhé hoặc 0786 04124 nhé kết nối Zalo mình đấy thì mình sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình và kỹ hơn đấy thì cái video hôm nay ngoài ra bên mình còn chuyên cung cấp tất cả các loại tài xỉu ha tài xỉu bầu cua đó bất kể luôn anh em nha không phải là riêng cái game này đâu bất kể luôn anh em chơi ví dụ như bầu cua quấn về tỷ lệ 73 đó thì bên mình vẫn làm cho anh em anh em nhìn không cực kỳ là đẹp những cái bộ hộp bên mình làm cực kỳ đẹp nha đồng thời chuyên cung cấp tem dán cho anh em nó giả sĩ giá lẻ ha là toàn quốc luôn anh em nha đấy thì anh em xem được video này thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở mình nhé đó và đồng thời nếu anh em như mua hàng đặt hàng hoặc là mua những bản game bầu cua tài xỉu sóc đĩa liên hệ 0786 0124 hoặc là 0786041224 nhé chúc anh em năm 2022 này thành công